sống đây là bản đốm các bạn đốm thì trò này khá là lớn rồi phòng phao lớn wow. Vâng. đốm ở với mình ờ, từ bé bây giờ là được 4 ờ, tháng rồi rất là lớn nó đang bị ờ, bị nóng đấy các bạn mình đang bôi thuốc cho đốm chắc mấy ngày nữa là nó sẽ khỏi thôi nhà mình có mấy cây vải các bạn cái cây trên này thì nó chưa chín cây đây nó chưa chín mấy có hai cây ở dưới kia thì nó chín rộ đấy các bạn hôm nay mình à, đưa mấy đứa trẻ mình xuống đấy à, hái mấy quả vải và ăn à, tại vườn luôn các bạn nhé các bạn hãy xem hết video clip xem okay. rồi oh. anh anh không ạ anh không. này sẽ cho cái này đi làm kia hái vải chuẩn bị rổ đi ok chúng hai bạn nhá cẩn thận các bạn sâu sâu sâu nhưng mà cái này kiểu này này anh ơi cao chân kiểu kiểu này này đến chưa sao thế là cho này à rồi cắt từ cây này cắt từ cây này hay là cắt từ cây bên quả quả nào chín hết bứt nhá

cứ thế nào tiếp anh hoa ăn vải trên cây là là khóc ừ. Ờ, đúng rồi ăn vải trên cây ấy nó là khóc Ê, hay hay là chú làm clip đi, con con có một ý tưởng nhìn này cắm chạy 24 giờ ở đây anh ừ. chỉ ăn vải thôi ừ, à, được. à, không được không được không được luôn đi Ngon không? Ngon nhỉ? Con chả đi chơi hết rồi Quả vải rất ngon Đây này Cầm rổ chú bứt đây này Lần này ăn phải những cân với thằng con Con còn vợ Vâng Thì lên mà Cầm cho em ăn con Ngọt không Mạnh? Ngọt không? À. Chua à? Chua chắc quả, chắc quả xanh của chín nó mới ngọt mà Chín ngọt ngon lắm Hả? Quả xanh Đây quả chín của chú bứt ở đây rồi chả ăn Ăn quả đấy xanh Quả này xanh con ạ. <laughs> Ăn trên ngọn cây à? Ngon quá. Ừ. Ngon không? Đấy quả chín ấy quả vàng vàng kia nó chín, quả xanh kia nó xanh. Sướng không? Tiếp Ăn sướng không? Thích không Mạnh? Ừ. quả vàng các bạn Ôi rồi chín đỏ chót luôn Đỏ chót luôn Đỏ chót luôn Đỏ chót luôn Rất là ngon Rất là ngon Rất là ngon luôn các bạn Cấm nhìn anh nghe chưa à. Đấy Quả vải cực kỳ tuyệt vời à, ừ. Cực kỳ uh, Cực kỳ không tuyệt vời ừ. Cực kỳ Cực cực cực cực cực kỳ tuyệt vời Hạt nó bé xíu này rất ngon Đó Bé tí Bé tí tí luôn Bé tí nhưng mà rất ngon vâng. Đó Chí nó màu đỏ các bạn Đó Đấy Còn xanh, xanh nó màu xanh Xanh xanh thì ương ương này chưa chín này Bứt cơ vừa nãy mấy đứa bứt cơ vào quả xanh là ăn nó chua chua Anh, anh mày ơi Quả chín này nó ngọt hơn Cùng một lúc Đó Cái nó mới Anh con ngọt kia Nhận dạ, chị tơ Đã thấy tơ nó luôn mày đứa ăn chán chưa? Được Hôm nay trời nóng bức quá các bạn Ăn quả vải ngon ừ. Ê, hôm nay bố sẽ Rất là ngọt bơi. Đúng rồi, chú xe bể bơi đấy Thế, con, bố chú xe bể bơi luôn ừ. đấy à, Được Hay là chú làm kênh xe bể bơi Ờ, à, đúng rồi nhở Làm clip xe bể bơi Đúng rồi, làm clip thôi Ui thì thì ngọt cùi nó rất là dày các bạn hạt nó nhỏ xíu luôn ờ, ừ. Ừ. anh ơi ăn hai quả một lúc ấy ăn hai quả một lúc à bọn này chơi lớn ấy <laughs> ngon không ngủ đã không cực đã nhỉ nhưng mà ăn này quá mắt mua moe cái gì nóng Rồi, <laughs> các bạn vừa xem xong cái video mình ờ, làm ờ, <clears throat> ra vườn ăn ờ, trái cây tại vườn này các bạn cực đã luôn mình cùng mấy mấy đứa nhóc nhà mình ấy ra hái quả vải để ăn rất là ngon và rất là thú vị À, tuy nhiên là gần mấy đứa trẻ nhà mình nó nghịch ngợm các bạn một lúc mà chưa có cái sửa hợp tác mình thì cũng quay tự nhiên thôi à, trong uh, quá trình uh, làm clip thì có gì thì rất mong uh, các bạn thông cảm video này thì mình uh, xin phép uh, dừng lại với các bạn nhé các bạn nếu mà lần đầu tiên đến với kênh của mình thì các bạn uh, vui lòng đăng ký kênh để theo dõi nhiều video khác trên kênh mình à, các bạn uh, thấy video hay thì các bạn hãy like và chia sẻ À, để ủng hộ cho kênh của mình à, càng ngày càng phát triển và ra nhiều video khác à, hay hơn ý nghĩa hơn nhé các bạn nhé. Thôi video này mình dừng lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.